nhá. Got it. Yeah, we got a three question, a two question here. I want to ask someone. Cô muốn hỏi một bạn nhá. Okay, I want to call one of you. Who can? Who can? Who can answer my question? Đỗ Quốc Trung nào. Okay. Can you hear me? Yes. Ok, great. Nào trước khi đi vào những cái câu hỏi mà mang tầm thời sự quốc tế như này thì cô sẽ hỏi một số các câu hỏi liên quan đến bài hát vừa rồi nhá. Ok không? Ở đâu rồi? Yes. Ok, great. So, how many people does the song mention about? How many people here in the song? There are six people. Yes, can you name? Can you name? Peter, Shara, Sarah, mm -hmm. Bethany. Oh, great. A penny. Mm -hmm. A jack and a ten. Mm. Peter, Sarah, Bethany, Penny, Jack, and Jen. Okay, so I want to ask you that what is Penny doing? All the class, what is Penny doing? Cả lớp bạn comment Now, what Penny is, Penny is reading a book. Okay, Penny is reading a book. And uh, how about Pettany? What is she doing? Pettany is having. Having? Waving? uh, waving vẫy tay okay waving thank you and uh, more question can you name the items in your classroom the items in your classroom can you okay can you name the item in the classroom con có thể liệt kê ra những vật mà ở trong lớp của con à dạ là okay. Jimmy liệt không đồ vật cơ đồ vật cơ trong lớp à đấy bọn mình kháng pen, trong bài hát nào của con cơ trong lớp con có gì nào con có một gùi có bị to hai cái xe ô tô đồ chơi <laughs> đúng không dạ không ok có cái gì nữa nào dạ a book a book bought, bought, Yes. Yes. A table. A table. Mm -hmm. What else? The chair. The chair. Good boy. And liệt kê nhiều vào. Ui các bạn liệt kê nhiều lắm. Cô đang đọc. Này. Yes. The desk. Desk. Okay. Just chair, desk, table. Uh, something more special, you know, something more special. Có cái gì nữa mà cần thiết này nhiều lắm liệt kê á, 10 giây là 10 thứ luôn pen pencil picture. the picture rồi đấy the chair the desk the paper đấy liệt kê liên tục nào computer u rồi đang đọc chat đúng không các bạn này chẳng lẽ khóa chat giờ <laughs> ok còn gì nữa không ngọc khuê có cả cái car ở trong lớp kìa poster chính xác pencil. poster ở ờ, uh, pencil các bạn là comment nào book uh, pen, pencil. rồi Yeah, Enrique is a good boy. Oh, thank you Đỗ Quốc Trung nha. So, thank you so much. Ok, đấy giờ chỉ có ngồi mà à, mình ngồi một tí thôi là mình đã liệt kê được nhiều rồi. So now, but today I don't want to teach you about the object. hôm nay cô không muốn dạy cho các bạn nhiều về đồ vật đâu, tại vì đồ vật các bạn biết hết rồi. Uh -huh. Now today I want to teach you about verbs động từ ok động từ nha so can you count count các con có biết đếm không count nào one more time we say count à, bạn nào bạn nào đọc được không nhỉ hiệp à hiệp ơi mở cam coi minh đức tự nhiên che cam này đức ơi Đây, Đức Đức đọc cho cô nhá. Hello teacher. Okay, can you read out of this word for all the class here? Hello teacher. Count. Count. Good boy. And can you count? Oh, can you count? Cut. Yes. Okay. Can you count from 1 to 20? One to twenty or one to ten? 1 đến 20 hay 1 đến 10? Ừ. Con đếm được từ 1 đến bao nhiêu? Bằng tiếng Anh cơ, bằng tiếng Anh cơ. Ok, ừ, thế con có đến được từ 1 đến 10 không? Yes. Nào, con đếm nào. Can you count from 1 to 10 for me please? 1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 Thank you, Ming the good boy. Thank you, thank you so much. Uh, so, dạ. tốt lắm, tốt lắm, phát, phát âm tốt. Okay. Okay, I want to go on the next word. Cut. Cut. Cut. Kim Ngọc nào. Yeah, cô thấy Kim Ngọc giống như một con cừu non. Giống như một chú cừu. Trông giống cực luôn. Đây cô sẽ cho các bạn xem. À, Minh Ngọc. <laughs> Sao Minh Ngọc? Cut something for me please. No, how to cut, how to cut. Đâu con con cô cut nói to thì cut nào, cut. Cut. Cut. Cut. Ừ, cắt đấy, giống Việt Nam mình có từ cắt, cắt, cắt, cắt. Đấy đúng không? Cut. Cut. Cut. Cut. Okay, cut. Cut. Good girl. Nào, có lớp nào? Show me the hands of the scissors. Okay. Cut, cut, cut, cut, cut. Oh, oh, oh, maybe she will show me the scissors. Như là bạn đã chuẩn bị cho cô xem cái scissors này. Cắt nào, cắt, cắt. Go, cái tay không? Cắt nào, cắt nào. Yes, cắt, cắt, cắt, cắt. Các bạn nha, nhớ âm gió nha. Cắt, cắt, cắt. Good, good, good. Nhớ nha, chứ mà nếu mà nó là cắt Ờ, đương nhiên là ai cũng hiểu thôi nhưng mà hiểu Việt Nam mì ok nào tiếp tục nhá glue glue glue one more time glue glue nào cả lớp nào từ này nha nhiều bạn nhìn tưởng dễ mà khó đấy nào g g glue who can who can bảo an nào hello teacher so bảo an can you read aloud this word for me please go go oh my god you said it it go okay i will guide you guide you guide you guide you now g g g Glue. Glue. Show me the glue. Bây giờ cô xem bảo lớp là cả lớp show me the glue. Where's the glue? Bảo An đâu? Glue con đâu? Không có. Úi rồi cắt cắt cắt cắt. đâu, <laughs> glue. Bây giờ Bảo An, Bảo An nói các bạn nào show me the glue. Ah, you got one. Đâu, Nguyễn Ngọc Bảo An, Triệu Mẫn, Phạm Phú Tiến Minh ok ngọc hân có không không luôn không có không chơi glue ngọc khuê có glu glue phú có không không có không có luôn đồ dùng học tập thiếu phạm minh phương có đâu đây cô chỉ xem một loạt được thôi nha. đâu kim ngọc có này kim ngọc phục sẵn là một cái glue rồi ôi kim ngọc nha, kim ngọc với cả à đỗ quốc trung có luôn xem nào dương đức minh thủy dương khang có gì? My Thảo An Nhiên có không con rồi Triệu Trần Diệu Anh Ui. tôi xem nào đây Đỗ Minh An à Đỗ Minh An có không Trần Phong không có à Ui Minh Phong này không có rồi Phạm Hiền Thảo có không đây đúng rồi các bạn có này Quỳnh này An này Hà Bình An 2A4 này Nguyễn Nhật Mai ok nào sâu nào đúng rồi group nào bảo an là đọc lại cô nào g g glue glue glue glue glue glue rồi cẩn thận thành không là thành gru đấy hoặc là cũng thành gu đấy đúng không mình đọc cẩn thận nhá glue glue ok thank you đỗ bảo an đấy nha, từ đỗ bảo an và các bạn có thể luyện tập một cách cẩn thận hơn nha ai đấy ai lại uh, angry thế không được đâu thế là không được Nha, nào tiếp tục nào các bạn nhớ nha mình có thể là một số các cái từ mà nó có hai phụ âm ấy nó sẽ rất khó để các bạn phát âm thì các bạn phát âm cẩn thận nhá the, the next à cái này thì gần như các bạn nào cũng có nào nghe nha computer computer computer nào luyện tập nào computer computer tớ là tớ rất hay nghe như thế này đây computer ai computer giơ tay đã ai từng computer giơ tay thật ai who Trần Nguyên Khang giơ hai tay rồi nhớ nhá com computer com filter. Okay. I want a guy for me. Okay. Oh, I write an email in computer. <laughs> okay. Now computer. Who can? Who can read out of this word for me? Hương Quỳnh nào. Hello. Hello, can you hear me? Quỳnh Quỳnh Quỳnh. Hello, teacher. Okay, can you read out loud this word for me, please? Computer. Mm -hmm. Computer. Computer. Computer. Com. Computer. Ừ. Mm. Com. nồi cơm à. Computer. Computer. Good girl, nhớ nha, nhấn mạnh vào chữ pew, ok, computer. Rồi, thank you Quỳnh. Các bạn nhớ nha, bài này thì các bạn vẫn sẽ được quay lại video và các bạn sẽ ghi vào vở sau nha. Ok, thank you, thank you. Next we got tent. Tent. À, cái này dễ rồi, cái lều đi cắm trại đúng không? Tent. Tent. Đã từ rất lâu rồi, từ hồi Covid không có cái trại nào được dựng lên <laughs> đúng không tent tent ừ, cái lều sau mình sử dụng lều trong trường hợp nào nhỉ which situation we will use a tent trong trường hợp nào mình sẽ dùng lều nhỉ thảo nguyên nào các thưa cô là đi cắm trại ạ à. Yes, good girl, camping, đúng không? Đi cắm trại, đúng không? Thế ở Thảo Nguyên nhân đây đọc cho cô từ này nào. Tent tent. Good girl tent. Thank you Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên học sinh mới không? À? Đúng không? Vâng ạ, con là học sinh mới ạ. Ừ, ừ, ừ, tại vì là cô quen quen mặt các bạn rồi đúng không? Thấy hôm nay Thảo Nguyên mới quá. Ok, Thảo Nguyên cố gắng nhá. Ok, nào next. Ờ, đi cắm trại thì có tent mà đi uh, đi tham quan sông thì phải có gì? Boat. Boat. Now, uh, one more time we say but. Uh, Mỹ Thảo Good evening, can you hear me? Hello. Yes, can you read aloud this word for me? But. Yes, but. Uh, what more say but? But. Good girl. Thank you. Giờ này các bạn phát âm chuẩn ghê. Yeah, thank you so much. So, task one. Nào, chuẩn bị những cánh tay thần. Các bạn chuẩn bị comment nha. Boat, thuyền. À, I study Zoom with my computer. My computer name Asus Đỗ Quốc Trung. Wow, đã có một ví dụ cho các bạn để các bạn có thể áp dụng đây. Đúng không? Nào, ok. So, The first task one, listen and read. Chúng mình nhiệm vụ đầu tiên của chúng mình ngay và luôn đã là nghe rồi. Uh, luôn luôn cô Ngọc bắt các bạn nghe nhiều. Ừ, tốt cho các bạn thôi. Nho. Nào, listen, chuẩn bị sẵn tay phone và đọc theo nhá. Page 3, activity 2. Listen and read. Listen Point and read. say. Point and say. One. One. She's coloring a picture. 2. He's counting pencils. 3. He's cutting paper. 4. Oh. No, no, no. Page 3. Activity She's coloring a picture. 2. He's counting pencils. 3. He's cutting paper. 4. She's... Okay, so... One, what is she doing here? What is she doing here? Yes. Who can? Who can? Thôi, thôi các bạn ơi đừng giận cô nhá. Cô áp lực, ấy, cô stress trầm cảm nơi ấy. <laughs> cô trầm cảm đấy, cô stress đấy. Nào, cô trầm kẽm đấy. Nào, who can? Nào, what is she doing? Who can? Nào thôi, gọi Thùy Dương đi không giận cô chết. Nào, nhanh lên. What is she doing, Thùy Dương? Is she coloring and picture? Ừ, ừ, ừ, ừ, ừ. ừ. Lương <laughs> Quỳnh Ly, 5D đâu? Để nguyên mic đấy. She is coloring a picture. Thùy Dương đọc lại như vậy. She coloring a picture. Trương Quỳnh Ly đọc lại cho bạn. <laughs> see colors in a picture. À, à, Thùy Dương cô uốn nắn một chút nha. She's coloring a picture. Con đọc theo cô nào. She She colored a picture. Chuẩn luôn đấy chứ lị. Nào đọc lại con, con này, đọc lại nào. One more time you say. She coloring a picture. Vứt cái này của cô đi đâu đấy? Now, one more time. She's carrying a picture. Nào, lần cuối nào. She's ừ. coloring mm. a picture. Good girl. She's coloring a picture. Đó. Cô à? hoạt ờ, động coloring đúng không coloring coloring mà cô coloring biết sao không tại vì là nó có chữ ơ chữ r này xong nó nối âm này đúng không baby đó đây nghe nghe nha two oh, two yeah. À? she's coloring a picture yes đúng không làm gương cho các bạn nó phải đọc chuẩn như lệ nào she's coloring a picture nào thì dương nào she Coloring a picture. Coloring, ring, r, ra, ra, ra, ra. <laughs> Cố lên con. Không sao hết, nhiều bạn cũng thế mà. She coloring a picture. Ui, chuẩn luôn, hai pha cái. hai pha cái nào vỗ lên chuẩn luôn đấy cả lớp nhá các bạn nào mà không biết cách đọc hai câu người ta đọc lộn thì sao cô hả người, người câu hai câu ba người ta đọc lộn thì sao cô ừ, đọc để nối ấy. Đúng không? Ok, Thì Dương, thank you. So next, what is he doing? Who can? What is he doing? What is he doing? Who can? Who can? Who can? What is he doing? Nào, Đinh Bảo Linh nào. Okay. Yeah, can you hear me? À, Bảo Linh hôm nay mới vào học cô ạ. À, Bảo Linh hôm nay mới vào học. Thôi sao, yeah. Dạ. thế bây giờ Bảo Linh xem cho cô nào. Thế hôm cái bạn nam này đang làm gì con? Bạn trai này đang làm gì? Bạn trai đang vẽ. Ừ, bạn đang nhiều bút chì đúng không? Nhưng con giấy đâu? Có vẽ đâu? Yeah. Dạ. Này đang nhiều bút chì đúng không? À. Đúng rồi. Thế vừa nãy nhớ anh Đức Minh anh vừa đọc cái từ gì mà anh đếm từ 1 đến 10 không? Anh anh đếm là à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anh là count, anh đếm đúng không? Là bức tranh nào này nào? He's counting pencils. Con đọc theo cô nhá. He's is counting counting pencils pencils okay one more time he's he's counting counting pencils pencils good girl anh ấy đang đếm bút chì nha ủi cổ chưa bao giờ cô đếm bút chì đâu hôm nay cô học bài này cô mới thấy đếm bút chì so Đinh Bảo Linh how old are you yeah, yeah. how old are you là con bao nhiêu tuổi đấy con giới thiệu đi uh, you seven or eight con mấy tuổi nhỉ trong ngoài giới thiệu seven ừ. right eh, cô dạ. đoán trúng rồi nha giá dạ, seven à các bạn có tò mò không biết linh đến từ đâu đúng không từ where where are you from nghe giọng từ Hà Nội con đến từ đâu đến từ từ đến từ Nam Định ừ. Nam Định trả à? lời đi I'm from Nam Định <laughs> đúng rồi I'm from Nam Định tức là mẹ đây cái này có mẹ giỏi tiếng Anh thì chuẩn quá rồi đây nào con không, nói lại mẹ, là mẹ không giỏi đâu <laughs> I'm from Nam Định nào Linh nào giới thiệu nào Hi class, I'm Bảo Linh, I'm from Nam Định. Yeah. Cái, yeah. cái con học đâu? đúng không dạ yeah. Các bạn, các bạn, nào mà cùng quê nam định không comment cho cô biết nào ôi ôi đấy biết không cứ mỗi một giờ học là cô sẽ công chúa công chúa tên gì thế trời ơi mỗi hôm các bạn ấy sẽ để một tên các con ạ các bạn nhớ để tên đầy đủ nhá không để biệt danh là cô sẽ không biết là bạn nào <laughs> đâu ok thank you bảo linh nhá bảo linh tí nữa xem có bạn nào nam định không nhá cùng học lớp mình nhá hey, thank you dạ. bảo linh thank you bảo dạ. linh Yeah, dạ, thế là mình có một bạn Bảo, Bảo Linh ở Nam Định rất là xinh, wow Rồi. Đặt câu cuối cùng là chắc chắn rồi. he's cutting paper, you know. Ừ, bởi vì các con còn bé cho nên là các con sẽ chưa được dùng kéo nhiều đâu nha. Mà có dùng kéo phải cẩn thận nha. Ok. he's cutting paper. Who can read out of this word for me please? Ai nhỉ? Ai đọc câu này to là Triệu Mẫn à? Triệu Mẫn hôm trước cô thấy là có cô giáo của con đăng ờ, trên story của Zalo ấy đấy bảo à. Bạn là ok lắm đúng không cô cô con tên là gì nhà con giới thiệu xem là con học pantano thì cô con tên là gì nào cô con tên là bích ngân ạ đúng rồi cô bích ngân hôm trước thấy cô bích ngân đăng ờ, đăng story ở trên zalo là triệu mẫn là học tiến bộ đúng không thì chúc mừng triệu mẫn nhá ok à, cảm so. ơn cô ừ, thế bây giờ triệu mẫn xem nào his his nào đây con đọc to là tự nhiên cô quên cách đọc rồi I forgot his is cutting cutting paper good girl đúng rồi bởi vì nhá các bạn nhiều bạn sẽ đọc là cutting hay là gì đấy rất là <laughs> rất là khó bắt chước nhưng mà mình sẽ cố gắng đọc chuẩn nha. He's cutting paper, you know. He's cutting paper. Nào đúng rồi, để tổng kết lại cả ba hình ảnh cũng như là ba câu thì Triệu Mẫn đọc cho cô cả ba câu này to rõ ràng để cho các bạn cùng đọc theo nhá. One. She's cutting a picture gọi Thùy Dương ra đọc lại nhá <laughs> gọi Thùy Dương ra đọc lại nhá nào coloring coloring yeah coloring con đọc lại nào she's coloring a picture she's coloring a picture yes and the second picture is is he's cutting pencils Yeah, he's counting pencils. Vừa nãy Đinh Bảo Linh vừa vừa phát vừa phát âm chuẩn đấy nha. Vừa vừa vừa hướng dẫn các bạn đấy nha. Nào tiếp tục the picture tree. He's cutting paper. Good girl. Đó, Triệu Mẫn này hơi nhiệm vụ hơi khó khăn một tí là, là phải đọc hết cả ba câu. Đấy, cả lớp nha, cùng nghe Triệu Mẫn nha. Ok, thank you Triệu Mẫn. Thank you so much đấy hôm trước thấy thấy cô cô cô giáo triệu vẫn đăng lên một phấn khởi quá đây xem nào à tiếp tục nào còn nữa còn nữa nghe tiếp nhá page 3 activity 1 she's coloring up he's counting pencils he's cutting paper she's gluing shapes Five. They're listening to a story. Six. They're talking about the pictures. So, she's gluing ships. She's gluing shapes. À, các bạn đọc theo nào. She's gluing shapes. who can who can who can cái bạn công chúa là bạn nào đây ai là công chúa đây công chúa tên gì vậy để nô tài gọi công chúa dậy đọc bài nào trời đất ơi ô mi thảo nào à trương quỳnh ly vừa đọc rồi trương quỳnh ly có điểm rồi con trương ly đọc tốt rồi mi thảo nha ô cô vừa bấm một mi thảo mi thảo đến đâu mất rồi nó tự nhiên nó nhảy đâu các bạn đây rồi em ơi cô à đây đây đây đây với lại may là không xịt đúng không nào con đọc to câu này lên cho các bạn nào he uh, cutting uh, uh, I'm sorry um, trang khác rồi mà Thế là nó bị lỗi sao nhỉ là tí cô share lại cho con nhá là một tí rồi. à linh bảo linh đây đây xem nào Mi Thảo đây. Đây rồi. Here, look at this. She she cutting No. She... Cô bạn đang dùng keo nhá, bạn đang dùng keo dán này. Gluing. Gluing. Gluing. Gluing nào lại một lần nữa cô dạy nhá g g g uh, gluing gluing good girl one more time g g g g gluing gluing mm -hmm. now she's gluing shapes she, she is gluing shapes good girl đúng rồi đọc thì nó không khó đâu nhưng phải có người hướng dẫn thì mới biết cách đọc đúng không ok không sao nhá cô ấy đang dán các hình dạng ừ, cành cắt giấy như bạn đang dán hình trái tim đúng không nhỉ ờ, ok thank you thank you bé nhá nào tiếp tục nào một bạn cuối cùng đọc cho cô cả hai câu ai who Dương Đức Minh Hello, hello. Hello there. Hello there. Can you hear me, Lương Đức Minh? Yes, I can. Yes. So your mission here today is read aloud two sentences here. Okay. So Lương Đức Minh, can you read aloud this sentence for me and all the number here? Okay. They listening to a story. Good boy, they are listening to a story. And the next sentence here. They are? They are talking about the picture. Okay, one more time. Who can fix for him? Ai có thể sửa cho bạn nào? Who can? ai có ai em biết bạn vừa đọc sai chỗ nào không vừa bạn bạn đọc thiếu chỗ nào không công chúa Nguyễn Phương gì ui ui ui ui từ từ đã tớ nhìn bạn này có vẻ rất quen Nguyễn Phương Thảo Thảo ơi Thảo hè Thảo mở mic nào Lô Ui Hôm nay này Ồ, ờ, hôm nay để cái hình ô tô hầm hồ quá cô không nhận ra ok em của khang à ừ đấy thế bây giờ nha tại vì dương đức minh đọc rất chuẩn nhưng mà dương đức minh lại ờ, lại thiếu một cái lỗi rất là cơ bản mà đọc phát thành ờ, thành thành ý khác ngay Nên là cô hy vọng rằng là con sẽ hỗ trợ bạn dương đức minh để có thể đọc chuẩn nhá nào can you nào công chúa Nguyễn Phương Thảo nào con ờ, thấy cô chia màn sẻ màn hình đâu ạ đây cô đang chia sẻ màn hình đây nào câu ờ, number six nào they are Dương Đức Minh nhận ra mình đọc được cái chưa? Taking a book No, thế Tôn nước Minh nào, cho một cơ hội nữa nào. They are talking about the pictures. Good boy, chính xác đúng không? They are talking about the pictures. Why I say to you that is a big, big, big, big, big mistake, you know, because it will change into another in, into another meaning if you don't plus the s right sound here nếu mà con mà đọc thiếu chữ s thì nó sẽ chỉ là bức tranh đó thôi bức tranh này thôi còn nếu mà con nói là pictures thì nó là những bức tranh ok đó không cả lớp hiểu chưa đó thì mình phải cố gắng ờ, cho nó chuẩn nha thank you hai bạn nha thank you nguyễn phương thảo Thank you. So, đấy hôm nay bài mình học hơi dài đúng không? Thì hôm nay mình có các hoạt động như sau. Thì là mình có gì nhỉ? Cả lớp nhớ không? Nào, mình có count này, mình có cut này, mình có glue này, uh -huh. mình có computer này, mình có tent, mình có boat. À, mà hôm nay mình còn học thêm một số các câu là she's coloring a picture đúng không? à, còn he's cutting paper à, he's counting pencils à, she's gluing shapes và they are listening to a story và they are talking about pictures uh ừ -huh. bài tập của các bạn ngày hôm nay thì cũng sẽ rất là đơn giản thôi biết không đó thì hôm nay học buổi đầu tiên của quyển sách mới thì nó sẽ có rất nhiều các cái trường ngữ pháp mới cũng như là cái khối lượng mà bài cái khối lượng mà học của các bạn cũng tăng lên một chút uh ừ -huh. tuy nhiên là lớp cô cũng đã quen rồi buổi thứ ba mấy rồi uh ừ -huh. đã bắt đầu quen và làm bài rất là tốt rồi vì vậy là sau ngày mai cô sẽ gửi bài tập cho các con dạng quiz nhá mình sẽ quay lại dạng quiz được chưa nhở và sắp xếp xem rằng là dạo này các bạn cày rank Pizzy như nào nhé và cũng như thường lệ thôi trong top 10 các bạn đầu tiên đạt điểm Pizzy cao nhất sẽ được plus 10 điểm vào trong Class Dojo và chúng mình vẫn tiếp tục cuộc đua ở trong Class Dojo các bạn nhá còn bây giờ thì cũng là đến giờ ngủ rồi đúng không thì giờ ngủ trước khi đi ngủ mình làm gì nhỉ Yeah, you need to brush your teeth. Okay. You need to wash your face and and go to sleep. Yes, you need to have a good night and see you on Friday. Đúng không? Buổi tiếp theo của chúng mình sẽ vào thứ sáu nha. Ok, hiện tại bây giờ lớp mình sẽ học hai buổi một tuần là thứ hai và thứ sáu. À, mình nhớ lịch nhé các bạn nha. Không thứ tư lại có rất nhiều bạn này hỏi là cô ơi cô đi đâu mất nghe chưa? Ok, so see you, bye bye. Để con mở biết cho các bạn nha. 拜拜，再见。